gia đình này vội vàng thu dọn hành lý chạy khỏi nhà ngoài đường lúc này vô cùng hỗn loạn người đàn ông muốn chặn một chiếc xe xin đi nhờ ai ngờ ngay sau đó đây chỉ là một hình ảnh thu nhỏ trước khi thảm họa ập tới, nghiêm trọng hơn đó là vùng phong tỏa đã bị cách ly 6 năm trời, nơi này trở nên hoang tàn, những người còn sống sót chẳng còn mấy ai. Nhóm của Simon vẫn còn khao khát muốn thoát khỏi vùng phong tỏa, vượt qua hàng dặm xa xôi cuối cùng đến gần bức tường cách ly. Nơi này có một đường hầm thông với bên ngoài, hơn nữa binh lính của công ty Apollon cũng rất thưa thớt nên đã không còn canh chừng nơi này nữa. Đây là cơ hội tốt để thoát ra ngoài, chỉ tiếc là trong cơ thể mọi người đều có viên nang kịch độc. Một khi vượt qua bức tường thì viên nang sẽ phát nổ mà chết. Simon và Fie không có viên nang, chỉ có hai bọn họ mới thoát ra được. Simon chuẩn bị ra ngoài vùng cách ly tìm kiếm sự giúp đỡ, sau đó sẽ quay lại giải cứu đồng đội. Martin có chút lo lắng, anh đeo cho Simon một chiếc vòng cổ, như vậy Martin có thể biết được vị trí của Simon. Sau khi tạm biệt nhau Simon và Fie cùng đi đến đường hầm. Đường hầm nhỏ hẹp vô cùng tĩnh lặng, nơi này không có một tên lính nào, nhưng Simon cứ cảm thấy có điều không ổn. Bọn họ dè dặt đi qua đường hầm thì bỗng tiếng cảnh báo vang lên, Elaze ngăn cách Simon với Fie, bọn họ biết mình đã khởi động hệ thống báo động của công ty Apollon. Fie bình tĩnh lại bảo Simon ở đầu bên kia hãy rời đi trước. Simon biết bây giờ không phải lúc rất mất, cô chạy nhanh đến lối ra. Quả nhiên không lâu sau Fie liền bị đám lính bắt đi, may mà bọn họ cũng không đuổi theo, nên Simon đi ra khỏi đường hầm thành công. Martin và những người khác dõi theo tín hiệu, bọn họ mừng rỡ không nói nên lời. Simon đi khỏi đường hầm, nhìn thiên nhiên xanh mất ở bên ngoài vùng cách ly cô cảm thấy bình yên đến lạ. Hàng mấy tháng trời chỉ có chạy trốn, cuối cùng cô cũng rời khỏi vùng phong tỏa như địa ngục. Cô men theo con đường nhỏ tìm đến một ngôi nhà, ở trong đầy đủ đồ đạc nhưng lại không có bóng người, Simon tò mò mở đài phát thanh, nội dung trong đó khiến Simon như rơi xuống đáy vực. Thì ra virus đã lan rộng ra bên ngoài khu phong tỏa, đài phát thanh đang kêu gọi mọi người đừng đến bất cứ điểm tập trung nào, vì nơi đó cũng đang thất thủ. Simon không chấp nhận nổi hiện thực này, chẳng lẽ tận thế đến thật rồi sao? Vậy thì vùng phong tỏa khác gì bên ngoài chứ? Simon tuyệt vọng chỉ đành quay lại vùng phong tỏa, vừa quay về đúng lúc gặp đám lính đã bắt Fie. Simon phẫn nộ hỏi bọn họ có phải đã biết virus lan ra bên ngoài rồi không? Đối phương không đáp lại mà cảnh cáo Simon, Rasmus đang tỉnh cô, nghe thấy tin này Simon sững sờ. Thật ra cô không biết đó là sau lần dạn nứt với Rasmus, cậu đã chủ động tìm ông chủ công ty Apollon, cậu nhận ra chỉ có người đàn ông này mới thực sự hiểu mình. Sự thực cũng như vậy, ở công ty Apollon ông chủ cho Rasmus mọi thứ cậu muốn, cũng hiểu được sự cô đơn trong lòng Rasmus, không những bắt đầu kế hoạch giải cứu thế giới, còn hứa với Rasmus sẽ giúp cậu tìm được Simon. Lúc này Simon cũng mới biết được Rasmus đang ở tổng bộ công ty Apollon, cô không hề do dự mà đi theo binh lính, Mấy tháng nay cô rất lo lắng cho Rasmus, đồng thời cũng cảm thấy rất áy náy, bây giờ biết Rasmus đang ở đâu cô đương nhiên sẽ đi tìm. Martin ở gần đó thông qua định vị biết được Simon đã bị binh lính bắt đi, mặc dù thắc mắc sao cô ấy lại quay về nhưng vẫn quyết định chạy theo cứu cô. Simon lúc này đang ngồi ở trong xe, xuyên qua con đường hoang vu đến căn cứ cuối cùng của công ty Apollon. Sau một hồi kiểm tra toàn thân cuối cùng hai chị em họ cũng gặp lại nhau. Hai người cứ nhìn nhau như vậy, cảm thấy sự xa cách còn dày hơn tấm thủy tinh cách ly này. Simon nói bên ngoài vùng phong tỏa cũng bị virus xâm chiếm rồi, chúng ta phải nên làm gì đó. Nhưng Rasmus lại không ngạc nhiên chút nào, cậu nói mình đang thực hiện kế hoạch giải cứu thế giới, chỉ cần toàn bộ mọi người thích ứng với virus thì mọi thứ sẽ trở lại bình thường. Ông chủ Apollo đã nhồi nhét suy nghĩ này vào đầu cậu, xem ra âm mưu của hắn đã thành công. Nhưng Simon cho rằng virus là nguồn gốc của mọi tội lỗi, buộc phải tiêu diệt triệt để mới được. Vì bất đồng ý kiến, hai chị em họ lại cãi nhau. Simon biết người em trai ngoan ngoãn trước kia đã thay đổi hoàn toàn, Martin và những người khác cũng đang ở gần căn cứ công ty Apollo, binh lính canh chừng nghiêm ngặt, cứ xông vào nhất định không ổn. May mà Kira từng là nhân viên của họ, cô nhanh chóng nghĩ ra một cách. Kira đóng giả thành binh lính dẫn hai tội phạm Martin và Patrick theo, lừa được lính gác cổng. Trên chiếc xe đi vào trong căn cứ, bọn họ lập tức hạ gục binh lính sau đó ngang nhiên lái xe đi vào căn cứ. Patrick nhìn phi Fie đang đi vào liều trại, anh cùng Martin xuống xe, còn Kira không định lại đó, cô muốn lẻn sâu hơn để tìm ông chủ Stan tính sổ. Martin và Patrick không khác những người sống sót là mấy, binh lính không hề nghi ngờ, bọn họ đi vào liều trại nơi phi Fie đang ở, nhân lúc binh lính không đề phòng hai người nhanh chóng đánh ngất nhân viên y tế ở đó, nhưng Phi E lại lên tiếng ngăn cản, thì ra cô đã mang thai 4 tháng rồi, mà bố đứa bé là dây Jacob đã qua đời, cô nghĩ chỉ có ở đây mới đem đến điều kiện tốt nhất cho đứa bé, không muốn rời đi cùng bọn họ nữa. Martin sốt ruột vội vàng ra ngoài đi tìm Simon, Patrick hiểu được nỗi lòng của Phi E. Bọn họ định rời đi ai ngờ gặp phải binh lính, may mà Phi E chạy ra kịp thời nói Patrick là bố đứa bé, cầu xin đừng hại anh ta. Và thế là binh lính sắp xếp cho anh và Phi E ở cùng phòng với nhau, vì bọn họ rất coi trọng thai phụ. Hôm sau Simon đến khu phòng cách ly bí mật, nơi này có rất nhiều người sống sót mắc bệnh hiểm nghèo, bọn họ đồng ý thử nghiệm cấy virus vào người, chỉ cần cơ thể thích ứng được, không những khỏe mạnh trở lại mà còn sống sót trong thế giới đầy rẫy virus này. Simon cũng lên tiếng, đây là kế hoạch giải cứu thế giới mà Rasmus đã nói sao? Nhìn thái độ của người thử nghiệm cũng biết họ rất biết ơn Rasmus, đây là cơ hội sống sót cậu đem đến cho bọn họ, nhưng Simon không tin cách này có hiệu quả. Để người thử nghiệm biết được sự thật cô đưa một người đến trước mặt Rasmus, nói Rasmus chỉ là quân cờ của Stan, những lời này đã khiến Rasmus nổi giận, virus trong người cậu phun ra, Người thử nghiệm sợ hãi, cuối cùng thấy rõ bộ mặt thật của anh hùng chẳng khác gì con quái vật phun virus cả. Simon nhân lúc đó chạy khỏi phòng, nhưng binh lính canh gác không dễ lừa, bọn họ nhanh chóng tóm được cô, may mà Kira kịp thời xuất hiện giải vây giúp cô. Simon không dám nán lại lâu nhanh chóng chạy ra bên ngoài, nhưng căn cứ quá rộng lớn, cô bị binh lính chặn đường trước sau. Rơi vào tình cảnh này Simon vô cùng tuyệt vọng, sau khi nói lời xin lỗi với Rasmus, cô dứt khoát nhảy xuống cầu. Lúc này Martin đứng trong căn cứ cũng chứng kiến tất cả, anh đau lòng hét lớn mà không màng đến bản thân, cuối cùng cũng bị binh lính bắt lại. Rasmus lúc này cũng đang phát tiết cơn giận, giờ đây cậu chỉ còn lại một mình trên đời. Nhưng khi Rasmus tỉnh lại, một cô gái lặng lẽ đi vào. Rasmus nhìn kỹ, đó lại là Beatrice đã chết nhiều tháng trước. Bọn họ xúc động ôm chầm lấy nhau. Sau một hồi mây mưa Rasmus nói chuyện Simon nhảy cầu tự tử cho cô. Cậu cũng rất thắc mắc là rõ ràng Beatrice trúng đạn chết rồi sao lại xuất hiện ở đây. Thì ra sau khi cô trúng đạn, tình cờ nhiễm virus trong người Rasmus, năng lực tự chữa lành mạnh mẽ đã giúp cô sống lại. Rasmus bỗng phát hiện mình có thể đọc được suy nghĩ của Beatrice. Đây chắc hẳn là năng lực chia sẻ của virus, không cần Beatrice nói ra, Rasmus cũng cảm nhận được những việc cô đã từng trải qua. Beatrice được một người tốt cứu giúp, lúc hai người đang ăn cơm bỗng một đám cướp xông vào giết người tốt. Điều này đã chọc giận Beatrice, cô liền phóng virus giết đám cướp, cuối cùng cô tìm đến căn cứ công ty Apollon. Rasmus vui mừng hơn bao giờ hết, không những có thêm chi kỷ mà còn chứng minh được tính khả thi của kế hoạch. Thế là cậu lập tức đưa cô đi gặp Stan, đáng tiếc kiểm tra nửa ngày trời cũng không phát hiện điểm đặc biệt của Beatrice. Nhưng tại sao cô ấy lại thích ứng được virus trong người Rasmus mà những người khác lại không được? Nhân viên còn đang định hỏi thêm, Beatrice lại sợ bọn họ sẽ đem mình đi thí nghiệm. Rasmus thấy vậy vội vàng đuổi theo giải thích cho cô, bọn họ làm như vậy là để tìm cách thích ứng với virus, để cứu được người khác. Sau đó đưa cô đến phòng cách ly chứng minh rằng mình đã không nói dối ai ngờ hai người vừa đi đến cảnh tượng kinh hãi trước mặt khiến hai người không khỏi sửng sốt thì ra những người thử nghiệm trước đó đều trở thành cái xác nguội lạnh simon sau khi rơi xuống sông may mắn vẫn còn sống sót người giặt lên bờ khi cô tỉnh lại thì thấy mình đang nằm trên một chiếc giường thì ra hai em này đã cứu cô người anh daniel nói với simon thiết bị định vị trên cổ cô hư rồi cần phải mất một thời gian mới sửa được simon cũng không quan tâm đến chuyện này vội vàng hỏi bọn họ nơi này là đâu daniel đáp lại nơi này cách biệt hoàn toàn với thế giới simon rất tò mò tại sao thực vật ở đây không bị nhiễm virus người em gái luna liền đưa simon đến một mảnh đất trống không ngờ trước mặt là cánh rừng bị nhiễm virus, sự khác biệt giữa hai nơi này vô cùng kỳ lạ. Luna cầm một lọ thuốc nhỏ lên thực vật bị nhiễm virus, virus đen xì lập tức biến mất. Simon ngạc nhiên không nói nên lời, thuốc giải trên tay cô bé có thể tiêu diệt virus, đây cũng là lý do tại sao bọn họ sống sót được ở đây. Simon quả thực không dám tin vào mắt mình, cô liền hỏi đây rốt cuộc là loại thuốc gì. Luna trả lời rằng loại thuốc này được chiết xuất từ hoa. Simon muốn hỏi thêm nhưng Daniel đã gọi họ về, Luna hoảng sợ vội vàng quay về. Thì ra chỗ này không chỉ có hai anh em họ, bố mẹ của họ vẫn rất khỏe mạnh. Bố Daniel có vẻ rất đề phòng Simon, cảnh cáo cô khỏe lại rồi thì mau rời đi, sau đó lại dạy dỗ Daniel một trận, tùy tiện đem người về nhà bọn họ có nguy cơ sẽ bị phát hiện, chỉ là Daniel lương thiện không muốn thấy chết không cứu. Simon thấy dáng vẻ dè rặt đề phòng của ông ta, cô đoán bọn họ nhất định đang che giấu bí mật gì đó. Lúc đó Simon bắt gặp Daniel mặc đồ bảo hộ ra ngoài, Simon âm thầm bám theo. Nhìn thấy cậu ấy đi vào một nhà máy bỏ hoang cô không kìm chế nổi lòng tò mò, cũng chui vào đó. Chỉ trong thoáng chốc cảnh tượng trước mắt làm cô choáng ngợp, một cây hoa màu tím mọc ngay ở giữa. Vào lúc này Daniel phát hiện ra cô, cảnh cáo cô không được lại gần cây hoa đó, nhưng Simon lại rất kích động, cô đoán loại thuốc thần kỳ được làm từ chính loài hoa này. Ai ngờ ngay sau đó bố Daniel cũng xuất hiện liền đuổi Simon quay về, nhưng cô không muốn từ bỏ cơ hội này. Cô kể ra hết chuyện về virus trong người Rasmus và tận thế sắp đến, cô cho rằng loài hoa này có thể tiêu diệt virus hoàn toàn. Daniel như được thôi thúc chủ động kể về chuyện rất lâu trước kia. Trước khi thảm họa ập tới Daniel cùng bạn gái và gia đình đi dã ngoại, ai ngờ vừa đến nơi cơn mưa virus lập tức chút xuống. Gia đình Daniel may mắn sống sót nhưng những người khác đều mất mạng. Sau đó bọn họ không dám đi đâu nữa mà ở lại trong xe dã ngoại. Nhưng bạn gái Daniel không chịu nổi nữa nên lặng lẽ đem theo đồ ăn rời đi, ai ngờ đúng lúc bị bố Daniel bắt gặp. Bạn gái hoảng sợ bỏ chạy, hai cha con họ đuổi theo phía sau, tình cờ đuổi đến một nhà máy bỏ hoang. Không ngờ sau khi bạn gái chạy vào liền có tiếng hét thảm thiết vang lên, cô ấy đã mất mạng. Kỳ lạ là thực vật gần đó bị nhiễm virus có thể trở lại như ban đầu, cũng từ đó gia đình Daniel dùng loài hoa này để bảo vệ bản thân khỏi virus. Mặc dù Daniel muốn cứu thế giới giống lời Simon nói, nhưng ông bố vô cùng cực đoan. Ông ta chỉ muốn gia đình mình bình yên, thế là kéo Simon ra ngoài, muốn cô im miệng mãi mãi để loại thuốc thần kỳ này không bị lộ ra ngoài. Vào lúc Simon tưởng mình sắp toi đời rồi, Daniel chạy ra ngoài đánh ngã bố mình giúp Simon có cơ hội bỏ trốn. Nhưng cô không chạy thoát nổi người đàn ông trung niên vạm vỡ, đối phương đuổi theo phía sau, Simon vô cùng hoảng sợ. Lúc này cô tình cờ nhìn thấy phía trước có ngọn lửa, khi cô chạy lại đó thì phát hiện một vài người có vác cung tên ở sau lưng, thế là vội vàng cầu cứu bọn họ. Ai ngờ bọn họ chỉ là giang hồ mõm, bị ông ta quát mấy câu đã chuồn đi sạch. Khi Simon cảm thấy hết đường chạy thì Daniel dẫn Kira và Jin đến đây, thì ra trong lúc Daniel chạy đi tìm Simon thì gặp được Kira và Jin, thế là bọn họ lập tức tìm tới giải cứu cho Simon ông ta thấy Kira có vũ khí chỉ đành bỏ dao xuống, nhưng Simon không thể quên đi loài hoa kia, cô định quay lại đó lấy một ít mật hoa, nhưng bọn họ không hề phát hiện có kẻ đang theo dõi. Ở bên công ty Apollon, Rasmus và Beatrice kinh hãi nhìn cảnh tượng trước mắt, biết bọn họ đều trở thành vật thí nghiệm, Rasmus vẫn nộ đi hỏi Sten cho rõ ràng. Không ngờ hắn ta rất thản nhiên nói, đám người này không chết sớm cũng chết muộn, bọn họ đang hy sinh cho sự nghiệp nghiên cứu virus mà thôi. Trong lúc hai người nói chuyện, lại có thêm một người tử vong khi tiêm virus trong người, Virus trong người Rasmus phun ra nhưng Sten không hề sợ hãi, hắn nói nếu Beatrice có thể thích ứng với virus, nhất định có nguyên nhân đặc biệt nào đó, chúng ta phải nhanh chóng tìm ra câu trả lời. Rasmus cũng bình tĩnh lại, nhưng cậu ngày càng oán hận Sten hơn. Ở bên ngoài căn cứ, Martin bị đánh cho bầm tính được đưa đến bên sông, không ngờ ngay lúc đó, Martin bật dậy thoát khỏi dây chói, nhanh chóng hạ gục được hai tên lính sau đó chạy đến phòng của Patrick và Fie. Sau khi tiêu diệt tên gác cửa anh liền đưa bọn họ rời khỏi đây đi tìm Simon. Nhưng Patrick tỉnh táo hơn nói, Simon nhảy từ chỗ cao như vậy xuống nhất định không sống nổi. Martin có chút nổi giận định mắng mỏ anh ta, bọn họ bỗng nghe thấy có tiếng nói chuyện ở hành lang, đó là Rasmus và Stan. Khi Fie thấy Beatrice vẫn còn sống, cô không tin nổi vào mắt mình liền đi lại hỏi rốt cuộc chuyện này là sao. Nhưng Beatrice lại tỏ ra rất thờ ơ, cô còn ghi hận chuyện Fie vứt bỏ mình, chẳng lẽ Fie phải vác cái xác đi khắp nơi sao? nhưng Beatrice đã nói cho Stan một tin quan trọng, Fie rất hiểu về tình trạng sức khỏe của cô, có lẽ sẽ tìm được nguyên nhân thích ứng với virus nhưng Martin lại không may mắn như vậy, anh lại bị binh lính bắt đi. Anh biết chỉ dựa vào sức mình sẽ rất khó thoát thế là tình cớ đi tìm Rasmus, cầu xin đối phương thả mình ra để đi tìm Simon. Nhưng Rasmus đã tạt cho anh một gáo nước lạnh, cậu biết trên người Simon có đeo dây chuyền định vị, chỉ là thiết bị không tìm được vị trí của cô. Martin lo cho Simon sẽ gặp nguy hiểm, nhưng bọn họ không biết dây chuyền của cô chỉ bị ngấm nước mà thôi. Martin rơi vào tuyệt vọng, anh không thể chấp nhận nổi hiện thực khi không có Simon, anh hận bản thân khi không đủ sức mạnh để bảo vệ cho Simon. Fie ở bên này cũng nhanh chóng chuyên tâm vào công việc nghiên cứu cơ thể Beaches. Sau khi quét toàn thân, Fie cũng đành phải chấp nhận hiện thực Beaches chết đi sống lại. Với lại Fie chăm sóc Beaches nhiều năm nay nên cô là người hiểu Beaches nhất. Kết hợp với dữ liệu trước kia, cô suy đoán được nguyên nhân Beaches có thể thích ứng được với virus là nhờ hệ thống miễn dịch yếu ớt của cô. Khi virus xâm nhập vào người sẽ không gặp kháng thể, cho nên mới trở thành một bộ phận của cơ thể. Rasmus cảm thấy có khả năng rất lớn, nhưng cậu lại rất đề phòng dặn dò Fie đừng báo cáo lên Sten trước. Cậu muốn tự mình thử nghiệm, không muốn công ty Apollo nắm giữ kỹ thuật này, mà đối tượng thí nghiệm phù hợp nhất chính là Martin chẳng còn thiết tha sống. Sau khi biết chỉ cần thử nghiệm virus sẽ sở hữu sức mạnh vô biên, Martin như có chút hy vọng, lòng nghĩ nếu thành công có thể báo thù công ty Apollo, thế là anh dứt khoát đồng ý. Ai ngờ sự cố ập tới bất ngờ đã khiến Rasmus thay đổi ý định, Stan nói với cậu người bệnh ung thư này mấy ngày nữa sẽ chết, bây giờ phải thí nghiệm virus lên người bệnh nhân. Nhưng Rasmus hiểu rõ nếu làm theo cách trước đó người này chết là cái chắc. Rasmus vô cùng dây dứt, liệu có nên che giấu sự thật về thí nghiệm này không? Từ sau khi Beatrice có thể kiểm soát virus cô trở nên bạo gan hơn, cô khuyên Rasmus không nên do dự về điều này. Nếu sợ bị Stan phát hiện cứ giết hắn là được, đến lúc đó công ty Apollon sẽ là của Rasmus. Nhưng bọn họ còn quá non nớt, không hay biết Stan đang theo dõi mọi hành vi cử chỉ của họ, một người nham hiểm như hắn sẽ không ngồi chờ chết. Stan lập tức gọi Rasmus tới văn phòng nói sâu xa với cậu, ở trên góc độ nào đó Rasmus là do hắn tạo ra, đương nhiên hắn là người hiểu virus hơn bao giờ hết, hắn biết virus rất sợ lửa. Trong video có hai người lính đang dùng lửa dọa Beaches, đến cả Rasmus cũng cảm thấy rất đau đớn. Stan hiểu rõ giữa vật chủ virus với nhau có mối liên hệ chặt chẽ, chỉ cần dựa vào điều này Rasmus phải nghe theo lời hắn. Tiếp theo đây, dưới sự chỉ huy của Stan một cuộc thí nghiệm đặc biệt bắt đầu, đầu tiên phá hủy cấu trúc miễn dịch trong người bệnh nhân. Rasmus đi vào phòng thí nghiệm chuẩn bị phun virus vào người đối phương, nhưng cậu lại do dự, Vậy mà Stan cũng có cách ép cậu, hắn hành hạ Beatrice buộc Rasmus đành phải ngoan ngoãn nghe lời. Cậu vung tay, Vi rút lập tức chui vào cơ thể bệnh nhân, mọi người nín thở dõi theo đợi chờ kỳ tích xảy ra. Đáng tiếc 10 phút đã trôi qua nhưng đối tượng thí nghiệm vẫn không có phản ứng gì. Vào lúc Stan chuẩn bị thay người tiếp tục thí nghiệm, bệnh nhân đó đã nhúc nhích ngón tay, sau đó mở hai mắt. Thí nghiệm đã thành công, mọi người có mặt ở đó đều rất vui đặc biệt là Rasmus, cậu cảm thấy mình có mối liên kết với bệnh nhân. Stan dặn dò Rasmus hãy chuẩn bị, hắn ta sẽ đích thân thử nghiệm, thực ra đây mới là mục đích chính hắn đào tạo nên Rasmus. Chỉ cần sinh tồn được với virus, không những sở hữu sức mạnh phi thường mà còn miễn dịch với các loại bệnh. Ai ngờ ngay sau đó Rasmus cảm thấy đau đớn khắp người, cả nhắc đi ra khỏi phòng thí nghiệm, chẳng lẽ thí nghiệm này đem tới tác dụng phụ sao? Nhưng Sten mặc kệ những vấn đề này, hắn nóng lòng lệnh cho Rasmus mau bắt đầu. Đây là một loài thực vật còn đáng sợ hơn hoa ăn thịt người, có thể tiêu diệt mọi sinh vật xung quanh chỉ trong chớp mắt, mà chất dịch nó tiết ra có thể tiêu diệt virus. Simon nóng lòng muốn cho đồng đội xem sự kỳ diệu của nó, chỉ cần nhào một giọt thảm thực vật nhiễm virus lập tức trở lại bình thường. Mặc dù không biết chất dịch khi dùng trên con người sẽ như thế nào, nhưng Simon vẫn quyết định dùng thử trên người Rasmus. Đây có thể là cách duy nhất tiêu diệt virus trong người cậu, nhưng cụ thể cần số lượng bao nhiêu thì chưa xác định được. Simon quyết định lấy thêm chất dịch hoa để đề phòng. Cô dặn Jin ở lại canh chừng người nhà Daniel, những người khác đến nhà máy bỏ hoang. Daniel dặn dò mọi người tuyệt đối không được lại gần, cậu cẩn thận cầm ống nghiệm thu thập chất dịch. Có lẽ do quá run, khi lấy đến ống nghiệm thứ tư Daniel không cẩn thận đụng phải nhụy hoa của nó, toàn bộ bông hoa thu lại, Daniel hét lên mau chạy đi. Dường như chỉ trong chớp mắt, những bông hoa cục lại lập tức phát nổ, bắn ra những hạt hoa mang virus, may mà bọn họ trốn nhanh nên không ai bị thương cả. Nhưng vẫn chưa kịp thở thì ở phía xa có tiếng súng truyền đến, Daniel cảm thấy không ổn lập tức chạy về phía xe dã ngoại. Sau khi chạy về thì nhìn thấy ông bố chúng một cung tên, hỏi ra mới biết vào mấy phút trước, ông ta ở trong xe nghe thấy tiếng động ở bên ngoài, thế là lặng lẽ ra ngoài kiểm tra, bỗng có một vài người chui ra từ khu rừng, sau đó vô số cung tên bay tới, ông ta lập tức trúng tên, may mà Jin kịp thời nổ súng nên đã đuổi được bọn họ. Nhưng Kira không yên tâm, sau khi cầm vũ khí liền đi vào rừng kiểm tra, quả nhiên không lâu sau cô phát hiện điều bất thường, vội vàng nổ súng hạ gục đối phương. Đi lại nhìn thì đối phương chỉ là đám trẻ, Kira vô cùng ngạc nhiên, cô cũng không đuổi theo bọn chúng nữa. Simon ở bên này đưa bố Daniel vào trong phòng, sau đó đánh lạc hướng để rút cung tên. Sau khi băng bó cho ông, Kira cũng quay trở lại nói đối phương chỉ là một đám trẻ. Nhưng bố Daniel nghe xong thì mặt mày biến sắc trách Kira có quá nhân từ, bọn chúng chắc chắn sẽ quay trở lại, nhưng Kira với Simon không bận tâm, dù gì đối phương cũng chỉ là đám con mít bọn họ định ngày mai rời khỏi đây. Ngay lúc này, Daniel xuất hiện cầm thiết bị định vị của Simon nói rằng mình đã sửa xong rồi, nhìn dáng vẻ của cậu có vẻ cũng thích Simon, cô chỉ mỉm cười rồi đeo lên cổ nhấn nút công tắc. Cô không biết sau khi Martin nhận được tín hiệu liệu có đến tìm mình không, nhưng cô không biết là Martin sắp đối mặt với nguy hiểm. Ở căn cứ công ty Apollon, Rasmus cuối cùng tìm được phương pháp thí nghiệm đúng đắn, phóng virus của cơ thể vào người bệnh nhân ung thư thành công. Ông chủ Sten vô cùng phấn khích, ép Rasmus lập tức thí nghiệm lên người mình. Khi thuốc bắt đầu phá hủy cấu trúc miễn dịch, Stan vẫn ra vẻ không hề sợ hãi, hắn cũng không sợ Rasmus giở trò vì hắn đang bắt Beatrice làm con tin. Ai ngờ không lâu sau Beatrice xuất hiện ở bên ngoài phòng thí nghiệm, Stan mới chụp dạ. Rasmus lúc này cũng không giả vờ nữa, cậu nói với Stan, đến ngày rỗ của ông rồi. Thì ra vài phút trước, sau khi cậu phun virus cho bệnh nhân liền giả vờ đau đớn để ra ngoài nghỉ ngơi. Nhân lúc đó cậu đến phòng giam nhốt Martin và Patrick hạ gục được lính gác, Rasmus dặn bọn họ hãy đi cứu Beatrice. Sau khi sắp xếp mọi thứ ổn thỏa, cậu mới vờ như không có chuyện gì quay trở về phòng thí nghiệm. Khi nhìn thấy Beatrice xuất hiện Rasmus cũng mới yên tâm, nhân lúc hệ thống miễn dịch của Stan vẫn chưa bị hủy hoại hoàn toàn, cậu giơ hai tay phun vi rút vào người đối phương. Chỉ trong vài phút, kẻ gây ra mọi tai ương này cuối cùng cũng sủi bọt mép mà chết. Giải quyết được việc này, việc tiếp theo Rasmus muốn làm là cải tạo Martin, như vậy cậu mới có đủ tay sai kiểm soát hoàn toàn công ty Apollon. Trước khi ca thí nghiệm bắt đầu, Rasmus đưa bệnh nhân đầu tiên để chấn an Martin đừng quá lo lắng. Martin không kìm được thở dài, Simon đã không còn sống nữa, bản thân trở thành người thế nào cũng không còn quan trọng nữa. Vào lúc này, Patrick đang bị nhốt bỗng nghe thấy tiếng cảnh báo, vội vàng mở ra nhìn phát hiện Simon vẫn còn sống. Anh biết Martin đang chuẩn bị tiến hành thí nghiệm, thế là chạy như bay đến phòng thí nghiệm, đáng tiếc là vẫn chậm một bước, khói virus đen đang quấn lấy Martin. Patrick chỉ đành đợi Martin tỉnh lại, may mà kết quả rất tốt, Martin không xuất hiện vấn đề gì mà cảm thấy trong người tràn trề sức mạnh. Rasmus rất hài lòng vì cậu ấy đã có sự hỗ trợ. Thế là Rasmus tự tin đứng trước mặt cấp cao của công ty Apollon, tuyên bố Stan đã chết, cậu sẽ là ông chủ mới của công ty Apollon. Những cấp cao có mặt ở đó cũng trở thành thế hệ loài người cộng sinh với virus, nhưng có người không đồng ý liền đứng dậy phản đối. Một thằng bé thì hiểu thế nào là khoa học, cậu chỉ là con chuột bạch mà thôi. Rasmus tức giận nổi gân xanh, không hề do dự mà ra tay giết đối phương. Thấy vậy không ai dám cãi lại nữa, ngầm thừa nhận Rasmus là ông chủ mới nhưng cậu vẫn chưa kịp vui mừng thì vấn đề mới lại xuất hiện. Thì ra Martin mới biết được Simon vẫn còn sống, bây giờ đến tạm biệt Rasmus, anh phải ra ngoài đi tìm Simon. Rasmus biết được cũng rất vui muốn đi cùng Martin, nhưng bị Beatrice cản lại. Bây giờ còn rất nhiều người đợi Rasmus cứu, Rasmus nghĩ đi nghĩ lại, đành nhờ Martin đưa Simon quay về đây, để cô tận mắt chứng kiến kế hoạch của mình sắp thành công. Martin lúc này cũng có nỗi khổ tâm nhưng không thể nói ra, với tình trạng của anh bây giờ không thể ở bên cạnh Simon nữa, trừ khi cô ấy cũng phải cải tạo. Martin ôm nỗi bất an và mong chờ lên đường đi tìm Simon. Simon lúc này đang chuẩn bị tạm biệt gia đình Daniel thì em gái Luna lại mất tích mọi người trở nên lo lắng, tìm nửa ngày trời cũng không thấy đâu, chỉ có Jin phát hiện giày của Luna, nhìn chữ dưới đế giày đoán được Luna đã bị bắt cóc, phải đổi bằng thức ăn. Bố Daniel đoán nhất định là do đám trẻ kia làm, và ông đã đoán đúng. Kẻ bắt cóc Luna chính là một đám trẻ ở trong tòa nhà bỏ hoang, mà kẻ đứng đầu là một người đàn ông trung niên, có vẻ hắn đã theo dõi gia đình Daniel từ lâu. Simon biết Luna mất tích, cô cũng có một phần trách nhiệm thế là giúp bọn họ đi tìm Luna. Cô cùng Kira, Jin và Daniel đến xào huyệt của bọn chúng. Theo như miêu tả của bố Daniel, đối phương ở một tòa nhà, bọn họ khó khăn lắm mới tìm đến dưới tòa nhà. Simon gọi bọn họ, ai ngờ đón tiếp bọn họ là máy móc bị ném xuống dưới. Simon và mọi người chỉ đành rời đi, ai ngờ bọn chúng còn bắn tên. Bọn họ vừa tránh vừa bỏ chạy, tình cờ chạy vào cửa bên cạnh tòa nhà, chỉ là phía trước là thực vật bị nhiễm virus. Simon nhanh chín ném một lọ thuốc giải lại đó, một con đường an toàn mở ra, bọn họ không kịp nghĩ nhiều liền chạy vào trong. Bất ngờ là bên trong vô cùng yên lặng, đám bắt cóc không ở đây, Simon đoán được chúng có lẽ ở trên tầng cao nhất. Nhiều căn phòng đều bị thực vật bao trùm, bọn họ cũng không kịp tìm kiếm kỹ, chỉ có thể leo lên tầng lầu. Ai ngờ lúc sắp đến tầng cao nhất thì cầu thang bị chặn mất, bọn họ đành đi vào trong phòng tìm lối ra. May mà Kira đề phòng hơn, phát hiện ra bẫy của đám bắt cóc kịp thời. Bọn họ bắt đầu tìm kiếm khắp nơi hy vọng tìm được lối lên trên. Kira nhìn thấy bệ cửa sổ có dấu chân, cô phát hiện ra có một chiếc cầu thang dây, đây là cách duy nhất để lên trên. Jin sợ độ cao nên sợ hãi lùi lại, anh ta từ chối trèo lên, Simon không ép Jin, cô là người đầu tiên dẫn đồng đội trèo lên. Sau khi trèo lên bọn họ ngơ ngác, sao mà vẫn không có ai, nhưng khi bọn họ đi vào sâu bên trong, đám bắt cóc bước ra bao vây Simon và mọi người lại. Kira chỉ đành giao vũ khí, may mà đối phương cũng không phải kẻ quá xấu xa, Luna không bị sao cả. Simon ném ba lô đựng thức ăn xuống và nói đủ để đổi người, ai ngờ tên cầm đầu vẫn không hài lòng. Thì ra hắn vừa nhìn thấy Simon dùng một lọ thuốc để tiêu diệt virus, lập tức nhận ra đây mới là con đường làm giàu duy nhất, có loại thuốc này sẽ có thể trồng trọt rồi. Simon và mọi người bàn bạc với nhau, cứ giao chất dịch hoa cho họ và chúng ta có thể đi lấy tiếp, nếu không Luna có bị gì thì hối hận cũng đã muộn. Huống chi đối phương đều là đám danh con háo đá. Thế là hai bên thỏa thuận, Simon giao toàn bộ chất dịch mình có, đồng thời hứa rằng mỗi tuần sẽ cung cấp một lọ cho chúng. Có như vậy tên cầm đầu mới chịu đồng ý, liền lấy lon nước coca cất giữ mấy lâu nay mời mọi người. Simon lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, bầu không khí bớt căng thẳng hơn. Simon thấy tên cầm đầu cũng không nguy hiểm, nếu không có hắn thu nhận đám trẻ này, bọn chúng có lẽ đã thịt nát xương tan từ lâu. Nhưng sau khi cô uống một ngụm coca thì lập tức cảm thấy bất thường, thì ra bên trong có thuốc mê. Khi cô tỉnh lại phát hiện bản thân và mọi người bị nhốt trong một căn phòng, cho dù hô hoán la hét thế nào cũng không có ai đáp lại. Bỗng bờ tường bên cạnh bị tông thủng, thì ra là Jin đến cứu bọn họ, bọn họ cũng không kịp giải thích, chạy ra ngoài thì phát hiện đám côn đồ đã bỏ đi hết. Lúc này Simon mới phản ứng lại, bọn họ nhất định đi tìm loài hoa thần kỳ đó rồi, quả nhiên lòng tham vô đáy. Khi Simon nhìn thấy bố Daniel đang bị trói, bọn họ càng chắc chắn suy đoán của mình, lập tức chạy về phía nhà máy bỏ hoang, nhưng khi bọn họ tới nơi, thì bị cảnh tượng trước mắt làm cho sững sờ, xác chết nằm ngổn ngang dưới đất, ai cũng chết rất thảm. Hóa ra là lúc bọn họ lấy chất dịch trên loài hoa này, không cẩn thận đụng phải nhụy của nó, và không biết vì sao cây hoa này đã héo úa, sẽ không thể nở hoa được nữa. Simon sững sờ nhìn xung quanh, cô phát hiện tên cầm đầu đang ngói ngóp, hắn cố gắng nói chỉ muốn đem tới hy vọng cho bọn trẻ, sau đó chết một cách tức tưởi. Simon phát hiện trong tay hắn có cầm một lọ thuốc, thế là cúi xuống lấy đi. May mà vẫn còn một vài đứa trẻ sống sót, Kira phát hiện một cô bé vẫn còn sống, cô bé ngồi sụp xuống đất khóc nức nở. Sau khi chôn cất các thi thể xong, Kira quyết định nhận nuôi đứa trẻ đáng thương này. Khi bố Daniel biết cây hoa đó đã héo, ông tức không nói nên lời, đổ mọi tội lỗi lên người Simon, khiến cho cô cảm thấy vô cùng áy náy. Cô không muốn biện minh gì cả, may mà cô lấy được lọ thuốc từ tên cầm đầu, lọ thuốc này đủ để giải quyết virus trong người Rasmus. Vào lúc này trong đêm tối xuất hiện bóng người, thì ra Martin cũng đã tìm đến đây. Khi anh nhìn thấy có người đàn ông khác ngồi bên cạnh Simon, trong lòng không vui nổi, cho nên đã không xuất hiện. Đợi lúc Simon đi ra một mình mới xuất hiện gặp cô. Simon nhìn thấy Martin, ánh mắt mừng rỡ nhìn anh, nhưng nội tâm của Martin rất phức tạp, anh không thể quên nhiệm vụ của mình. Anh kể lại toàn bộ sự việc ở công ty Apollon cho Simon nghe, sau đó khuyên cô hãy quay về đoàn tụ với Rasmus. Thật ra mục đích ban đầu của hai chị em đều giống nhau, đều muốn mọi người có cuộc sống bình thường. Nhưng Simon khăng khăng đòi tiêu diệt virus, còn Rasmus lại muốn cộng sinh với virus. Sau đó Simon nói ra chất dịch của loài hoa thần kỳ, mặc dù nó đã héo khô nhưng trong tay Simon vẫn còn một lọ. Martin nghĩ rằng cho Rasmus dùng trực tiếp sẽ rất nguy hiểm, nhưng Simon không có cách nào hay hơn cả, kết quả hai người lại cãi nhau. Khi Simon rời đi chưa được bao lâu, Martin bỗng cảm thấy đau đớn, cơ thể không nghe theo khống chế mà phun ra virus, hiển nhiên loài hoa này có tác dụng khắc chế virus. Qua một đêm suy nghĩ, Simon vẫn quyết định quay lại công ty Apollon, cho dù thế nào cũng phải cho Rasmus thử loại thuốc giải này. Nhưng khi Daniel biết Simon sắp rời đi, cậu lộ ra gương mặt không nỡ, suýt nữa nói ra ba chữ anh thích em. Simon nhận ra tấm lòng của đối phương, chỉ đành giới thiệu Martin cho Daniel làm quen, dập tắt niềm hy vọng của cậu. Simon định đưa Kira và Jin quay lại công ty Apollon, nhưng người mà Kira thù hận nhất đã chết rồi, cô không cần phải quay về nữa. Jin cũng không thích quay lại đó, thế là lần này chỉ có Simon và Martin quay về. Sau khi tạm biệt hai người đồng đội thân thiết bọn họ bắt đầu chặng đường dài, nhưng lần này hai người không còn dính lấy nhau như đôi chim cu nữa. Martin bắt đầu cố ý giữ khoảng cách với Simon, anh sợ truyền virus cho cô. Simon tinh ý cũng phát hiện điều bất thường, cô an ủi Martin rằng cho dù có xảy ra chuyện gì thì hai người đều sẽ ở bên cạnh nhau. Martin nghe xong vô cùng cảm động, anh nóng lòng muốn trở về Apollon, hy vọng Rasmus thuyết phục được Simon chấp nhận cộng sinh với virus. Nhưng anh không biết rằng, kế hoạch cộng sinh với virus này xuất hiện một thiếu sót chí mạng. Từ sau khi chuyển virus cho Martin, Rasmus vô cùng tự tin muốn thực hiện một vụ lớn hơn, nhưng Vichy tình cờ phát hiện trên cổ Rasmus có vết thương. Lúc đầu Rasmus không chú ý đến, chắc là do va quẹt ở đâu đó. Nhưng khi cậu vào nhà vệ sinh kiểm tra, cảm thấy có điều bất thường. Với năng lực tự chữa lành mạnh mẽ của virus, điều này tuyệt đối không thể nào. Nhưng cậu lúc này không quan tâm nhiều như vậy, việc quan trọng trước mắt là mau chóng thực hiện kế hoạch cộng sinh virus. Trong phòng có rất nhiều bệnh nhân đang chờ đợi được truyền virus, nhưng vết thương trên cổ như viên đá đè lên tim khiến Rasmus cảm thấy vô cùng lo lắng. Hôm sau một hàng bệnh nhân mắc bệnh nan y đã vào vị trí, sau khi hệ thống miễn dịch của họ bị phá vỡ, Rasmus lặng lẽ đi vào bắt đầu truyền virus cho từng người. Nhưng khi cậu đến trước người thứ tư, Rasmus cảm giác như mất toàn bộ sức lực, đứng còn không vững. Fie ở bên cạnh nhìn thấy vết thương trên cổ cậu, cảm thấy có điều không ổn, thế là lặng lẽ tìm tới Beatrice, hy vọng cô ấy có thể khuyên nhủ Rasmus dừng việc này lại. Fie rất lo việc truyền virus này để lại tác dụng phụ, nhưng Rasmus rất cứng đầu cho rằng bản thân không có vấn đề gì cả, với lại những bệnh nhân được truyền virus đều đã khỏe mạnh trở lại, Lúc đưa phi e ra ngoài, Rasmus mới thay bộ mặt khác, nhấn mạnh với phi e rằng cô sẽ là người tiếp theo được chuyển virus, vì chỉ có như vậy mới khiến mọi người đứng về phía mình. Martin là một ví dụ điển hình, cho dù không ở bên cạnh Rasmus, cậu vẫn cảm nhận được mọi hành vi lời nói của anh. Fie không chấp nhận đổi điều này vì cô đang mang thai, nhưng do đang ở đây nên cô không thể chống lại ý kiến của Rasmus được. Fie phải tìm cách chạy khỏi đây. Hôm sau Rasmus tỉnh lại phát hiện trên cánh tay có thêm vết thương, khiến cậu càng thêm lo lắng, đến cả việc hít thở cũng trở nên khó khăn. Trạng thái bất thường này đến bệnh nhân đầu tiên cũng cảm nhận được. Rasmus cũng không biết phải giải thích thế nào, cậu chỉ đành trốn tránh vì cảm giác suy nhược rất rõ ràng. Beatrice chứng kiến cảnh này lo lắng tìm tới Fie giúp đỡ, chỉ có cô mới kiểm tra được Rasmus rốt cuộc bị làm sao. Fie niệm tình quen biết với bọn họ đành phải đồng ý, cô từ bỏ ý định bỏ chạy. Fie tìm đến Rasmus thì phát hiện đối phương đang kiểm tra sức khỏe của mình, thậm chí còn uống thuốc kháng sinh. Fie cho rằng làm như vậy chỉ có nghiêm trọng hơn thôi. Cơ thể của Rasmus với virus không chỉ là mối quan hệ cộng sinh, buộc phải kiểm tra một lượt mới được. Rasmus có chút hoang mang, cuối cùng đồng ý kiểm tra nhưng cậu bắt Fie phải giữ bí mật kết quả. Fie tiến hành kiểm tra máu của Rasmus thì suy đoán được, sau khi Rasmus truyền virus cho người khác sẽ bị nuốt chửng ngược lại, cuối cùng khiến cơ thể yếu dần. Mặc dù Rasmus bắt cô giữ bí mật nhưng cô lại nói hết mọi chuyện với Beatrice. Nếu Rasmus cứ tiếp tục chuyển virus cho người khác, cậu có thể sẽ mất mạng. Beatrice nghe xong vô cùng lo lắng, vội vàng chạy vào phòng thí nghiệm, lên tiếng ngăn cản Rasmus đang chuẩn bị chuyển virus. Nhưng trước mặt nhiều người như vậy Rasmus không muốn rút lui, cậu kiên quyết thực hiện kế hoạch này tới cùng. Beatrice hết cách chỉ đành tóm chuyên gia virus ở bên cạnh, uy hiếp Rasmus lập tức dừng lại. Thấy vậy Rasmus đành phải dừng lại. Qua suy đoán của Rasmus, cậu cũng hiểu rất rõ, vì trên người cậu càng ngày càng có nhiều vết thương, nhưng bây giờ cậu tiến thoái lưỡng nan, phòng bên còn có rất nhiều bệnh nhân cần truyền virus, cậu không thể bỏ cuộc giữa chừng được. Nhưng trước lúc tiếp tục Rasmus có một vài chuyện cần làm, Fie hiểu rõ tình hình sức khỏe của Rasmus, vì không muốn gây hoang mang, buộc phải bắt cô sống để bụng chết mang theo, cách tốt nhất là truyền virus cho cô. Tiếp theo là Beatrice vướng tay vướng chân, Rasmus lừa cô ấy vào trong phòng cách ly riêng, sau đó khóa cửa lại nhốt Beatrice trong đó một khoảng thời gian. Xem ra Rasmus đã hạ quyết tâm hoàn thành kế hoạch cộng sinh virus rồi. Martin cũng cảm nhận được sự suy yếu của Rasmus, virus trong người anh lại bộc phát, anh sợ Simon nhìn thấy dáng vẻ này của mình nên vội vàng chạy đi. Khi anh chạy đến một con sông, anh muốn rửa sạch virus trên người, nhưng đây là việc không thể nào, virus trong người anh lại trở nên mãnh liệt hơn. Simon thức dậy không thấy Martin đâu thế là đi tìm anh. Cuối cùng thấy Martin đang ngồi ngẩn ngơ ở bên sông, may mà đối phương đã trở lại bình thường, không có bất cứ điều bất thường gì. Nhưng Simon không chú ý tới chỗ đất Martin ngồi xuống đã bị nhiễm virus. Cho dù Martin ra sức che giấu nhưng suy cho cùng giấy không bọc nổi lửa, Martin nói ra chuyện Beatrice chết đi sống lại. Simon cảm thấy vô cùng bất thường, những việc Rasmus làm đã đi ngược lại với quy luật tự nhiên, không ngờ lời này lại chọc giận Martin, gân xanh trên người anh cũng nổi lên. Simon kinh hãi nhìn Martin, cô mới vỡ lẽ anh cũng đã nhiễm virus. Martin vội vàng giải thích, cảm giác cộng sinh với virus rất tuyệt vời, lý tưởng của Rasmus rất đúng đắn. Simon không hề tin ba điều vớ vẩn này, rốt cuộc là con người khống chế virus hay là virus kiểm soát con người. Lúc này cô biết có nói nhiều cũng vô ích, sau đó lấy một lọ thuốc giải ép Martin phải đưa ra lựa chọn, uống thuốc giải hoặc là ai đi đường đấy. Đối diện với sự lựa chọn khó khăn, virus trong người Martin lại bộc phát, Simon sợ hãi quay đầu bỏ chạy, không may vấp ngã làm vỡ lọ thuốc, khi cô đứng dậy đã bị khói virus bao vây, Martin ra sức khống chế virus, nhưng anh biết điều này không thể. Nhìn lọ thuốc còn sót ở dưới đất, Martin dứt khoát nhặt nó lên đổ vào miệng mình, ngay sau đó anh há hốc mồm ngửa mặt lên trời. Virus lập tức biến mất còn Martin lại co giật dữ dội, Simon sững sờ nhìn anh. Trước đó cô chỉ biết loại thuốc này có hiệu quả với thực vật nhiễm virus, còn con người uống vào sẽ như thế nào thì không ai biết rõ. Simon hoảng sợ chạy đến bên cạnh, cho dù đánh thức thế nào Martin cũng không nhúc nhích, và rồi Martin đáng thương đã ra đi mãi mãi. Simon cùng với nỗi ân hận và áy náy nhớ lại từng khoảnh khắc hạnh phúc bên cạnh Martin, nhưng những điều tốt đẹp đã trở thành kỷ niệm. Sau đó cô đưa xác của Martin quay về, mọi người đều sững sờ không biết chuyện gì đã xảy ra. Sáng hôm sau Martin được chôn trên ngọn núi cao, ai nấy cũng đều không thể chấp nhận hiện thực này. Lúc Simon đang không biết phải làm gì tiếp theo, Daniel bỗng chạy đến nói loài hoa thần kỳ kia đã sống lại rồi. Bọn họ vội vàng chạy tới nhà máy bỏ hoang, quả nhiên nhìn thấy cây hoa đó lại nở những bông hoa kiểu diễm. Bọn họ phát hiện những dấu vết virus là những nơi Martin từng dẫm đến. Simon đoán rằng cây hoa này đã hấp thụ virus ở xung quanh, chuyển hóa thành chất dinh dưỡng, đây cũng là nguyên nhân nó sống lại. Ở góc độ khác chính Martin đã cứu cây hoa này, Simon cảm thấy như được an ủi, Bên ngoài có bóng người lướt qua, Daniel chạy ra ngoài, hóa ra là Patrick và Fie. Simon gặp lại hai người thì vô cùng mừng rỡ, hỏi bọn họ sao có thể đến được đây. Ai ngờ câu nói của Patrick đã khiến mọi người sững sờ, Rasmus đang dẫn theo người đuổi đến đây. Thì ra vào lúc Martin tử vong, Rasmus đang chuẩn bị tiến hành truyền virus, khi cảm nhận được nguy hiểm đang cận kề, cậu cũng hiểu ra nguyên nhân cái chết của Martin. Cơn phẫn nộ khiến cho virus trong người lập tức phun ra, cả phòng thí nghiệm không một ai sống sót. Vì Rasmus cảm nhận được sự đe dọa đến tính mạng, lo rằng Simon sẽ sử dụng thủ đoạn như vậy với mình, thề rằng cho dù thế nào cũng phải tiêu diệt được cô. Nào ngờ Patrick đã nghe lỏm được lời này, anh ta không dám chậm trễ lập tức chạy đi tìm Fie, thuận lợi chạy thoát khỏi công ty Apollon. Hai người đem theo thiết bị định vị biết Simon đang ở gần đây, thế là lập tức chạy đến báo tin. Đối với sự ra đi của Martin thì Patrick cũng rất đau khổ, nhưng anh ta không có thời gian đau buồn, vì bọn họ phải mau mau nghĩ cách đối phó với Rasmus. Rasmus lúc này đã điều động tay sai ít ỏi của mình, ngoài binh lính ra thì còn có những người được cậu truyền virus. Nhưng Beatrice không muốn tham gia vào chuyện này, tại sao phải giết Simon chứ? Lúc này Rasmus đã bị lo lắng và thù hận che mở mắt, cho rằng Simon biết được cách tiêu diệt virus, buộc phải giết cô ấy trước mới được. Kế hoạch của bọn họ là lùng sục Simon nhưng cây cầu gãy đã chặn đường bọn họ lại. Rasmus liền quyết định đi bộ đến chỗ Simon đang ở. Chỉ là khi nhìn thấy Rasmus ngày càng suy yếu, mọi người có dự cảm không lành, đến khí thế cũng hụt đi vài phần. Việc này đã giúp Simon có đủ thời gian chuẩn bị. Lúc đầu có người muốn bỏ đi, nhưng nghĩ đến nếu Rasmus biết được loài hoa thần kỳ ở đây, bọn họ sẽ không còn gì chống lại virus nữa, mọi người hạ quyết tâm tiêu diệt virus tới cùng. Đáng tiếc cây hoa đó vẫn chưa lớn hẳn nên không thể lấy chất dịch hoa. Bố Daniel chỉ đành lấy ra lọ thuốc cuối cùng của mình, thì ra ông giấu một ít chất dịch hoa ở trong dây chuyền của con gái, bây giờ có thể dùng đến rồi. Simon cũng nảy ra một kế hoạch, chỉ cần dụ Rasmus đến đây dùng thuốc giải bắn chết cậu, những người nhiễm virus khác sẽ tự khắc chết theo. Việc đầu tiên phải làm là tách Rasmus với tay sai, Patrick không quên được đặc tính sợ lửa của virus, mọi người cùng làm một bức tường ngăn cách tẩm xăng ở trong nhà máy. Khi mọi thứ chuẩn bị xong xuôi, Kira cũng đã vào vị trí phục kích. Quan trọng nhất là bỏ chất dịch hoa vào trong viên đạn, chỉ cần bắn nó là giết được Rasmus. Khi Rasmus dẫn tay sai đến nơi chôn Martin, cậu nói với tay sai, nếu không tiêu diệt được Simon kết cục của chúng ta sẽ giống như Martin. Nhưng tay sai không hiểu, chúng ta vốn là những người đã chết, tại sao Simon phải làm như vậy với chúng ta? Rasmus không thể nói ra nỗi sợ hãi đối với thuốc giải virus, cậu chỉ đành quay người tiếp tục lên đường. Nhưng họ không hay biết nhóm người Simon đã chuẩn bị xong, chỉ đợi bọn họ mắc bẫy, không lâu sau, đám người Rasmus đã đến nơi này, cậu dường như cảm thấy có điều không ổn liền cho binh lính khám xét. Còn cậu đi vào trong căn nhà gỗ, mọi nơi ở đây đã được đặt bẫy. Khi binh lính lại gần xe dã ngoại thì nhìn thấy Phi E đang ở trong đó, đang suy nghĩ có nên ra tay hay không thì Patrick xuất hiện từ phía sau, dùng cành cây giả làm nòng súng dọa binh lính. Nhưng cậu vẫn chưa kịp vui mừng thì một tên lính khác xuất hiện, lần này Patrick không cười nổi nữa. Rasmus tìm một vòng cũng không thấy có ai, Beatrice thấy vậy liền khuyên cậu hãy dừng việc này lại, cậu sẽ tàn sát những người vô tội. Nhưng Rasmus đã mất hết lý trí, không thèm quan tâm ba đạo lý này khiến cho Beatrice vô cùng đau lòng. Cô muốn đi tìm phi thì tình cờ lại gần xe dã ngoại, nhìn thấy binh lính đang chuẩn bị bắn chết Patrick và bố Daniel. Beatrice lập tức ngăn cản, còn dùng virus để dọa bọn họ bỏ đi. Fie ở trong xe cảm thấy Beatrice có điều bất ổn liền ôm lấy cô an ủi, yêu một người nên thấu hiểu và bao dung, cho dù đối phương có làm gì sai đi nữa. Simon trốn ở gần nhà gỗ cảm thấy thời cơ chín mùi rồi, cố ý tạo ra tiếng động dụ Rasmus và tay sai chạy vào nhà máy bỏ hoang. Mọi người ở đây đã vào vị trí, Kira hít một hơi thật sâu cố gắng chấn áp nỗi lo lắng, còn Jin phụ trách châm lửa, muốn dùng tường lửa để ngăn cách Rasmus với đám tay sai. Nhưng Rasmus cũng không hề ngu, nhìn thấy Simon và Daniel cứ đứng yên một chỗ, cậu biết bọn họ nhất định có bẫy. Không lâu sau một người đội mũ không nhìn rõ mặt bước vào, nhìn thấy rất giống Rasmus, Simon lập tức ra hiệu hành động. Jin vội vàng châm lửa, những cái bẫy chuẩn bị trước đó lập tức có tác dụng ngăn cách được Rasmus và đám tay sai. Khi đối phương đi lại gần, Simon lập tức phát hiện đối phương không phải Rasmus, khi muốn cảnh báo cho mọi người thì đã muộn thì ra Rasmus chỉ tìm người thế thân mà thôi, lần này kế hoạch đổ bể hết rồi. Simon hô hoán mọi người mau chóng rời đi, cô sẽ ở lại đối mặt với Rasmus, mọi ân oán giữa hai chị em sẽ kết thúc ở đây. Rasmus đi vào từ một cánh cửa khác, cũng hiểu được âm mưu của Simon, cậu cho tay sai đuổi theo những người khác, còn cậu ở lại đối mặt với Simon, nhưng cậu đã đánh giá quá cao đám tay sai của mình. Daniel và những người khác bị một tay sai dồn vào trong nhà vệ sinh, bọn họ không còn đường chạy. Jin mặc kệ sự ngăn cản anh bước ra ngoài, muốn dùng tính mạng của mình để mọi người có cơ hội bỏ chạy. Ai ngờ đối phương không thể khống chế virus, và lúc virus chuẩn bị phun ra có một mũi tên châm lửa bay tới, thì ra cô bé được Kira nhận nuôi đã ra tay, mọi người nhân cơ hội bỏ chạy. Lúc này Rasmus đang vô cùng phẫn nộ đi lại gần Simon, nơi nào cậu đi đến đều chết chóc. Khi Rasmus biết thứ uy hiếp mình lại là một cây hoa, Rasmus lại càng trở nên tức giận. Cậu không biết vì sao Simon lại muốn giết mình, Simon đau lòng giải thích, tất cả chuyện cô làm là muốn Rasmus trước kia trở về, đáng tiếc mọi nỗ lực của cô đều đổ sông đổ bể, Daniel và mọi người bước ra, Rasmus thấy vậy lập tức quát tháo tay sai tại sao không giết người. Cậu cảm thấy như mình đang bị phản bội, nhưng cậu không nghĩ đến những người này đều là bệnh nhân mắc bệnh nan y, bọn họ vô cùng trân trọng và biết ơn sự sống. Nhưng Rasmus lại mặc kệ những điều này, cậu muốn phóng virus để giết Simon, nhưng cuối cùng cậu cũng đã thu tay lại. Cậu nhớ đến Simon từng chăm sóc mình hết mực trong băng ke, sau này cũng vì cậu mà chia tay với người yêu. Thật ra trong lòng Rasmus cũng rất muốn ở bên cạnh chị gái, nhưng mọi thứ đã quá muộn, cậu dường như đã thức tỉnh, bỗng lúc này Beatrice chạy đến, hai người vẫn còn nhớ lời hứa trước kia rằng họ sẽ mãi mãi bên nhau. Hai người cùng chạm lên cây hoa, ngay sau đó một quả cầu năng lượng khổng lồ bắn ra. Sau đó cây hoa thần kỳ đó đã biến mất, bụi vi rút bay đầy trong không trung, Rasmus và Vichys đã ra đi mãi mãi, và cả những người từng được Rasmus chuyển virus, thảm thực vật ở xung quanh bỗng chốc có lại sức sống. Khi Simon và mọi người quay lại chỗ ở, Fie đã sinh hạ đứa bé, Patrick ôm đứa trẻ sơ sinh đi ra ngoài, dường như báo hiệu cho thế kỷ mới sắp đến. Khiến người ta ngạc nhiên đó là khi Rasmus và cây hoa biến mất, virus trên thế giới cũng biến mất theo. Simon và mọi người đi trên con đường hoang tàn, bọn họ mang theo hy vọng, tin rằng một ngày nào đó văn minh loài người trước kia sẽ trở về. Toàn bộ nội dung của bộ phim Cơn mưa chết chóc mùa 3 đến đây là kết thúc. Có bạn nào đã theo dõi hết cả ba mùa phim không? Trên thang điểm 10 các bạn đánh giá bộ phim này được mấy điểm? Hãy gửi câu trả lời ở dưới phần bình luận nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.